bao chàng trai rớt vô đây thằng quê ngoài bắc thằng trong nam cũng vô đây khắp miền quê đó đây cùng một đại ca ngoài bắc cũng vô đây trung hoa này thằng thua vụ cướp đâm bà chỉ lấy đi lăng thằng chiến lừa đáo thằng thì bán nghe ruin có bà kìa bàn dâm còn bàn tôi thì giết người trong cơn cơn